Xin chào các bạn quay trở lại với kênh youtube của mình Các bạn có bao giờ thắc mắc rằng là người yêu của một youtuber làm review về nước hoa Có rất nhiều nước hoa ở đây thì người yêu mình thích gì hay không Thực ra thì nếu mà ông nào trả lời được thì ông có thể inbox cho tôi Tại vì đến cá nhân tôi tôi cũng không biết rằng là người yêu tôi thích gì Rõ ràng là cùng một mùi hương Tối nay hỏi thơm không? Thơm, em thích lắm Sáng mai hỏi thơm không? Không, mùi này kinh vãi, chả hiểu sao anh có thể xin được mùi này mình kiểu what và rồi thì ờ, cái ngày mà mình được gửi rất nhiều nước hoa nữ ấy thì ờ, người yêu mình có thử tất cả các loại và mình thấy rằng là mùi nào cũng thử một tí nhưng duy nhất có một mùi mà người yêu mình xịt rất nhiều đây đó chính là Jimmy Choo I want Choo trên hoa này nó đúng là nó đầy đến đây nhưng mà người yêu mình đã xịt được gọt từng ngày thì các bạn biết rằng là người yêu mình sử dụng nó nhiều như thế nào và ngày hôm nay thì mình sẽ review trên cái cảm nhận là một người thường xuyên phải ngửi cái mùi hương này Thì mình sẽ đánh giá mùi hương này như thế nào Và chúng ta cùng nhau bắt đầu Nói về nước hoa của Jimmy Choo thì có lẽ là mọi người sẽ thường không biết tới và nghĩ rằng là đây là một cái thương hiệu nó không quá là nổi tiếng nhưng với cá nhân mình, mình đã thử qua một vài mùi của Jimmy Choo từ cho nam đến cho nữ thì cá nhân mình mình đánh giá rằng là họ làm mùi khá là ok so với tầm giá đặc biệt là họ có những thiết kế cho nữ trông cái ờ, phần chai nhìn lúc nào cũng rất là hay ho đặc biệt đây em này thì mới được ra mắt vào năm 2020 đó là i one chu đấy các bạn này nhìn thấy là thiết kế chữ JC này ở phần này và rồi thì ờ, ở đây thì còn có cái, cái này là cái vòi luôn nhá Chứ <laughs> hồi đầu tiên mình về mình không biết mình rút ra mình cứ tưởng có nắp mình rút ra xong rồi mình lại phải đậy lại và thực sự là với cái thiết kế này mình nhìn rất là hay và nó khá là sang đấy đặc biệt là cái phần vòi này các bạn nhìn thấy là nó làm sần sần bằng vàng đúng rồi cái chữ Jimmy Choo khá là ok cái phần vòi xịt cũng rất là ổn có lại là nếu như bạn nào mà chưa biết tới Jimmy Choo thì các bạn nên thử chúng ta đã quá quen với Chanel với Gucci với Dior rồi nhưng mà Jimmy Choo cũng là một cái thương hiệu làm nước hoa khá là ổn dành cho nữ đấy tiếp tới chúng ta đến phần mùi hương đây là phần khá là quan trọng à, thực ra thì người yêu mình ấy, thì có một cái tông mùi đó là thích những cái mùi bám tỏa siêu tốt và nó có cái hơi hướng ngọt ngày xưa thì người yêu mình thích uh, Baccarat Root 540 của MFK sau này thì uh, kinh tế hơn thì xài uh, Adnan Violet Bookwet cùng mùi clone của Baccarat Root 540 và đến em này thì mình đã biết lý do em này nó có độ bán tỏa rất tốt thì khi các bạn xịt cái mùi hương này ra thì các bạn nhận thấy được cái mùi cam mình uh, thôi xịt luôn lên tay cũng được nào trên tay mình chưa có mùi theo mùi này cũng khá là dễ chịu mình có thể nam mình có thể xịt được đây các bạn xịt ra các bạn nhận thấy có mùi cam và mùi hoa rất là thơm ngay khi các bạn xịt ra thôi nó đúng là một cái mùi rất là thơm rất là fresh dễ chịu đó và cái mùi cam ở đây thì nó khá là mọng nước và các bạn sẽ ngửi thấy một cái độ hơi hơi xốp của vani ngay xuất hiện nghĩa là ba cái nốt hương chính của trong chai nước hoa này thì khi các bạn mới xịt ra các bạn nhận thấy hết ở đây luôn chỉ là cái mùi cam ở đây nó rõ rệt hơn so với bình thường nó không phải là cái nét tép cam quá là tươi mà nó là những cái gọi là như kiểu các bạn chụp ảnh để co ấy có nghĩa rằng là các bạn sẽ thấy ờ, để một vài bông hoa trắng hoa cam lên xong rồi ờ, một vài cái miếng cam được thái nhỏ lên đấy và các bạn đưa lên mũi người thì nó y hệt và sau khoảng tầm 10 đến 15 phút thì nét của hoa cam lên cực kỳ rõ mình có cảm giác khi mình ngửi khi nó xuất hiện mình cảm giác là nó là một cái bông hoa nó khá là dày cánh nó không phải là những cái cánh mỏng như kiểu cái hoa giấy đâu mà ở đây thì bông hoa này cảm giác được tưới đủ nắng được chăm rất là kỹ xong rồi các bạn ờ, sờ vào cái cánh nó có một cái độ dày xong rồi thêm một cái chút mình cảm giác hơi một tí nhựa nhựa sáp sáp một tí một tí thôi và cái bông hoa này thì các bạn đưa thẳng lên mũi các bạn ngửi thì nó tạo ra cái cảm giác hơi nồng một chút thì đấy là cảm nhận của mình về I want chu ở trên da trong khoảng tầm nửa tiếng xịt lúc này ấy, cái nét ngọt của cam nó kết hợp cùng với vani nó làm nền cho cái mùi của hoa à, theo ghi chú thì chanh hoa này được xếp vào là vanilla trước xong rồi mới đến hoa sau thì với cá nhân mình ở trên da ấy thì mình nhận thấy cái mùi hoa cực kỳ là rõ rệt cái mùi ngọt của cam cũng như cái độ ngọt có phần hơi xốp một tí từ vani thì nó làm bổ trợ ở phía sau nó làm cho cái mùi của hoa là được đẩy lên nó có cái độ ngọt và nó có một cái độ cuốn hút một cái độ quyến rũ và nó làm cho cái mùi hương trở nên dày hơn cũng như là bám tỏa tốt hơn chứ nó không thực sự là với với mình mình cảm nhận thì cái vani ở đây nó không lên được quá là rõ rệt vì thế thì nếu như bạn nào mà đang mong chờ đây là một cái mùi vanilla một cái mùi có thiên hướng gumong thì mình cảm nhận rằng đây không phải là cái mùi hương như vậy mà nó sẽ có nghiêng hoa nhiều hơn và khi dry down ở trên da mình có nghĩa rằng là sau khoảng tầm 6 đến 7 tiếng ở trên da thì cái mùi hương lên cái nét xạ khá là rõ cái nét xạ sạch kết hợp cùng một chút ngọt của vani và cái mùi này mình ngửi thấy được sau khi mình ngủ dậy có nghĩa là mình xịt từ tối hôm trước cho đến ờ, tận uh, sáng ngày hôm sau 7 8 giờ mình ngửi trên tay thì nó đây đúng chỗ này luôn thì nó lên được cái nét xạ cùng với nét ngọt của cam và đặc biệt lúc này thì mình thấy là nó vô cùng hay ho luôn Vậy thì với cảm nhận cá nhân của mình, mùi hương này nó có thực sự là một cái mùi hương đáng tiền hay không thì mình phải chia sẻ rằng là cái nét làm giữa hoa trắng cùng với vani đặc biệt là hoa cam nenoli rồi jasmine rồi hoa huệ kết hợp cùng vani ấy, thì nó là một cái nét rất là phổ biến ở trên thị trường các bạn có thể tìm thấy ở những cái chai nước hoa như là uh, ờ, Lancome La Viet Bell này rồi uh, hôm trước mình có review chai uh, ờ, Jean Paul Gaultier Classy Essence cái mùi hoa trắng đi với ờ, Vani và có gừng làm điểm nhấn trên hoa đấy thì mình thấy rằng là nó có bộ bóng đá rất là khủng khiếp và có nó điểm nhấn còn ở em này thì mình thấy là nó không thực sự quá là nổi bật nhưng cái làm cái việc blend mùi ấy, thì mình tin là nếu như các bạn mang vài mùi giống nhau ở cùng phân khúc cùng làm hoa trắng với vani ra thì khi các bạn xịt lên tờ giấy và các bạn cho người khác ngửi thì người ta sẽ rất là khó đoán được là chai nước hoa nào là chai nước hoa đắt nhất đôi khi còn đoán Jimmy Choo I Want Choo này là một chai nước hoa gọi là blend mùi mượt và xứng đáng là chai nước hoa đắt nhất đấy nên là có thể cái mát của chai nước hoa này nó hơi gọi là kìm hãm cái độ nổi tiếng có thể được nhiều người biết tới hơn của mùi hương này nhưng mà với cá nhân mình nó chỉ đạt ở cái mức gọi là tròn vai có nghĩa là đáng đồng tiền à, bạn không bị phải gọi là mua cái mùi hương này nó quá là đắt bạn cũng không phải là một món hời mà nó chỉ như là mình review chai OSL Libre ấy, thì mình cảm nhận là nó đáng đồng tiền nghĩa là từng xu bạn bỏ ra thì nó hoàn toàn là xứng đáng và thêm một cái điều nữa mà mình muốn nói đó là mùi hương này nó khá là an toàn có nghĩa là nó không khiến các bạn phải wow ngay khi xịt mà nó chỉ đơn giản là ờ thơm ấy được ấy đấy thế thôi Vậy thì với một cái mùi nó an toàn, nó chỉ đơn giản rằng thơm thôi thì nó sẽ phù hợp với cái phong cách cũng như là về cái thời điểm sử dụng ra sao. Thì với mình, mùi hương này so với những cái mùi hương làm hoa trắng kết hợp cùng với vani thì nó có phần sáng và trẻ trung hơn đặc biệt là nếu mà so với chai nước hoa Lancome La Viet Bell một chai nước hoa rất nổi tiếng thì em nó của Lancome thì nó cảm giác là nó hơi dừ Em này thì được blend một cách mượt mà hơn, được đẩy hoa trắng lên Vani làm thì có phần khá là mỏng, làm trợ Chứ nó không kiểu dày và ứ đọng như là ở chai Lancome La Viet Bell Với em này thì mình nghĩ rằng là dành cho những bạn nữ cũng có thể là khoảng tầm từ 20 cho đến 21 tuổi trở ra Thậm chí là trẻ hơn cũng được, xịt chén hoa này cũng rất là ổn Và cái phong cách để các bạn xịt chén hoa này thì với cá nhân mình uh, đây là một cái mùi mà mình đánh giá rằng là nó có một cái sự quyến rũ một cái sự hấp dẫn nó không phải là cái sự quyến rũ hấp dẫn đến từ những cái cô nàng kiểu body nóng bỏng xong rồi lúc nào cũng mặc những chiếc váy ngắn hở đùi rồi xẻ ngực như các thứ mình thì không biết các bạn có suy nghĩ sao nhưng mà với mình thì các bạn nữ sẽ có ba kiểu thứ nhất là kiểu sexy nóng bỏng nghĩa là mặc kiểu hở kia thứ hở cái những cái vòng một rồi khoe vòng ba cái thứ hai đó là hở kiểu vừa phải nghĩa là nửa hở nửa che nghĩa là các bạn sẽ mặc những cái áo gọi là uh, hở vai à, đúng đến đây chẳng hạn xong rồi uh, hở đôi vai trần đôi vai trắng này xong rồi các bạn uh, hơi ôm body một tí còn một kiểu nữa là kiểu kín cổng thao tường thì đấy mình có ba kiểu thì ở đây nó là cái kiểu ở giữa là nửa kín nửa hở nó có một cái sự hấp dẫn nó có một cái sự quyến rũ cái thời điểm sử dụng mùi hương này ấy, thì với cá nhân mình thì mình cảm nhận là sẽ dành cho những ngày xuân thu và đông là ok nhất mùa hè thì có thể mùi hương này hơi ngốt nhưng mà các bạn có thể sử dụng trong văn phòng văn phòng ở đây thì nó sẽ khác với OSL Libre nó là Libre thì các bạn sẽ mặc những cái bộ vest nó trông nó hơi kiểu lady nó hơi kiểu quý cô hơi kiểu quyền lực một tí còn uh, cái mùi hương này thì mình nghĩ là sẽ làm cho theo cái kiểu công sở mà công sở theo cái kiểu là các bạn tổ chức sự kiện các bạn làm về cái mảng SEO bất động sản chứ thứ nghĩa là các bạn cần một cái độ hấp dẫn có một cái độ quyến rũ nhưng mà nó không bị đẩy đi quá đà đấy nên là em này mà dành cho những bạn như vậy xong rồi mặc những cái trước những cái bộ váy nó hơi ôm một tí này hoặc là các bạn à, có thể mặc những chiếc quần ờ, vải ống rộng xong rồi ờ, khoác những cái áo trông nó cũng khá là sang và có một cái độ hấp dẫn một cái độ quyến rũ khi mà ở Libre thì mình cảm thấy là nó không được quyến rũ mà nó toát lên cái vẻ kiểu chị đại nhiều hơn thì các bạn có thể sử dụng em này em này thì các bạn chỉ đi chơi tối hẹn hò cũng rất là ổn có nghĩa là dành cho những cái buổi đầu đêm nó không kiểu khiến bạn gọi là quá là kín cổng quá là khép nép so với anh ta mà cũng không về kiểu quá là mời gọi nó rất là vừa phải cho buổi đêm buổi đầu thì Jimichu Iwanchu là một cái lựa chọn mà mình nghĩ rằng là các bạn nữ nên tham khảo à còn một cái điều nữa đó là bộ bám tỏa của mùi hương này thì cái mùi hương này nó bám tỏa rất là tốt mình khẳng định rằng là chắc là da ai phèn thì cũng phải được 10 tiếng mình chắc chắn là thế luôn tại vì mình xịt lên tay từ 8 giờ tối và mình đi ngủ đi ngủ các bạn biết rồi đấy, lăn lộn suốt mà đến sáng ra nó vẫn còn mùi ở trên tay thì phải biết là cái độ lưu hương của nó tốt như thế nào và cái thứ hai là độ tỏa hương thì nó tỏa khá tốt trong tầm 3 đến 4 tiếng đầu về sau thì nó sẽ nhẹ dần nhẹ dần và đến khi mà còn skin sen tiến ra nó là một cái mùi xạ rất là thích mình rất thích cái ờ, cái nốt cuối cùng của chai nước hoa này với một cái thiết kế đẹp mới ra mắt cũng hot thì hy vọng rằng là mọi người sẽ biết tới nhiều hơn về I Want Chu của Jimmy Chu không bị cái ờ, quan điểm rằng là nước hoa của Jimmy Chu không nổi tiếng thì nó làm không ra gì hy vọng video này sẽ truyền tải để các bạn một phần nào đó để các bạn có nhìn có nhiều góc nhìn mới hơn về những chai nước hoa có thể là đến từ những cái thương hiệu không quá là nhiều người biết tới ờ, và bạn bạn đã sử dụng chai nước hoa này chưa thì hãy bình luận cho mọi người cùng biết ở phía dưới nhé và đừng quên việc like, share cũng như ấn vào nút chuông đăng ký để có thể nhận được nhiều video hơn còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bye bye